Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dự báo một thất bại lớn cho Nguyễn Thành Nghị Khi Nguyễn Thành Nghị lên làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đề ra chính sách rất tham vọng Nếu thực hiện thành công thì sẽ gây ra tiếng vang rất lớn Tuy nhiên để thực hiện thành công chính sách này thì không hề dễ dàng chút nào Đó chính là dự án nhà ở xã hội Hồi đầu tháng 11, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam đã đặt ra mục tiêu sẽ xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030. Đối tượng được mua nhà sẽ là người có thu nhập thấp, công nhân trong các khu công nghiệp. Nhiều chuyên gia đồng tình về kế hoạch này và xã hội cũng rất quan tâm. Đây là hình ảnh tham vọng 1 triệu nhà ở xã hội của Nguyễn Thành Nghị. 1 triệu căn nhà là con số rất lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp lớn tham gia và họ cần phải biết hy sinh lợi nhuận để nhà có giá thấp để như có thể đến tay người công nhân được. Tuy nhiên, ép các doanh nghiệp hy sinh lợi nhuận là việc làm rất khó nếu không muốn nói là không thể. Chính sách được cho là rất bài bản khi mà Nguyễn Thanh Nghị kêu gọi được cả Vingroup tham gia, công ty con của tập đoàn Vingroup là Vinhomes đã phát triển các dự án nhà ở xã hội như Vinhomes Happy House tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, vân vân. Giá bán dự kiến cho các căn hộ khoảng từ 300 đến 950 triệu đồng mỗi căn, một mức giá rất thấp. Hướng đến chính sách của ông Nguyễn Thanh Nghị, tập đoàn Novelan của ông Bùi Thành Nhơn cũng tham gia vào dự tính đầu tư xây dựng 200.000 căn hộ. Địa điểm xây dựng là các tỉnh thành phố phía Nam, trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hiện nay của Việt Nam. Chính sách thì có vẻ hoàn hảo vì đã có những ông lớn bất động sản thuộc hàng lớn nhất của Việt Nam tích cực tham gia. Tuy nhiên cho đến nay có vẻ như Vingroup đang rất đuối vốn. Với số nợ lên tới 285%, vốn chủ sở hữu và VinFast thì đang lỗ tới 4,7 tỷ USD thì áp lực gọi vốn đè lên vai ông Phạm Nhật Vượng là rất lớn. Ông Vượng đã lập ra công ty VMI e để gọi vốn và cho báo chí đang hết công suất để quảng bá cho mô hình. Với tình hình vốn như thế này thì rất khó có thể Vinhomes triển khai dự án nhà ở xã hội tiếp được. Như vậy khi kế hoạch của Nguyễn Thanh Nghị vẫn còn nằm trên giấy thì đã gặp một trở ngại rất lớn. Chưa hết, Novaland, doanh nghiệp cam kết xây tới 200.000 căn hộ giá rẻ, giờ cũng đang phải gồng mình chống chọi với tình trạng phá sản. Novaland nợ ngập đầu, cổ phiếu đang ngục lặn ở tận đáy. Điều này làm cho Bùi Thành Nhơn mất danh hiệu tỷ phú đô la của Forbes và cho đến nay ông Nhơn vẫn chưa trở lại danh sách này được. Như vậy là những doanh nghiệp hưởng ứng kế hoạch của Nguyễn Thanh Nghị đang phải tự trèo trống để tồn tại còn không xong thì lấy đâu ra tiền để mà làm công quả cho bộ xây dựng này. Đây chính là dấu hiệu thứ nhất cho thấy sự thất bại của một chính sách lớn do ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề xướng. Vậy còn dấu hiệu thứ nhì là điều gì? Vào ngày 26 tháng 12, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết với tựa đề Nhà giá rẻ đã tuyệt chủng. Theo bài báo mô hình này, nhà giá rẻ không thể tồn tại trong bối cảnh hiện nay. Hầu hết thị trường nhà đất hiện nay đang ở phân khúc trung và cao cấp, trong đó hàng cao cấp thì chiếm áp đảo. Đây là hình ảnh nhà ở xã hội đã bị tuyệt chủng. Những doanh nghiệp lớn đã từng hưởng ứng chính sách của Nguyễn Thanh Nghị thì đang phải tìm mọi cách bán cho hết bất động sản tồn kho. Đồng thời bằng mọi cách phải bán luôn cả các dự án nhà ở đang còn trên giấy. Họ đang rất đói vốn và không ai có đủ lực để thực hiện những dự án không có lợi nhuận. Như vậy, tham vọng của Nguyễn Thanh Nghị đang trượt dài trên con đường thất bại là rất rõ. Có lẽ ông Nguyễn Thanh Nghị hô hào để lấy điểm trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam, chứ chưa chắc ông thật sự có thiện trí với người nghèo. Một số người thì đánh giá không khó để nhận ra cái khó khăn không thể vượt qua của chính sách nhà ở xã hội, nhưng ông Nghị thì vẫn làm. Ông làm chỉ là để đánh bóng tên tuổi.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 VinFast đang tự thít cổ chính mình. Trong các bài bình luận trước đây chúng tôi đã có nhiều nói về khát vọng vốn của VinFast và lỗi kỹ thuật nghiêm trọng của các dòng xe VinFast sản xuất với phụ tùng lắp ráp từ khắp nơi. Chỉ riêng với hai yếu tố này thì VinFast đã khó mà bền vững cho được dù ông Phạm Nhật Vượng có mua đứt truyền thông Việt Nam và dù trong phượng có sai khiến được cả Bộ Công an với ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì với tình hình hiện nay VinFast rất khó mà trụ được với thời gian. Vốn và chất lượng sản phẩm là hai yếu tố sống còn của doanh nghiệp mà VinFast thì dính vào cả hai. Nên không ai ngây thơ mà tin là VinFast có thể tồn tại được lâu bền. Trước kia, khi chưa nhảy vào mảng ô tô, VinGroup được đánh giá rất cao với việc tổ chức bộ máy doanh nghiệp bài bản và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đây chỉ là những đánh giá theo truyền thông của Việt Nam và một doanh nghiệp tốt nhất trong một đất nước đẩy rẫy những doanh nghiệp làm ăn luộm thuộm thì chưa hẳn đã là tốt và ở đó cũng có rất nhiều trò lừa đảo khác nhau. Ở Việt Nam, ông Vượng như một anh trột trong một thế giới mù, mà anh trột khi gặp nhóm người toàn mắt sáng thì anh ta sẽ bộc lộ ra những điểm rất yếu của mình. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang lúng túng trong việc tìm hướng phát triển cho VinFast. Việc VinFast quyết định ra thế giới được báo chí Việt Nam tung hô là anh hùng. Tuy nhiên, càng về sau thì càng lộ rõ cách làm của ông Vượng là ăn sổi ở thì, là nóng vội, là hấp tấp, làm cho lấy được. Ô tô của VinFast không hề rẻ hơn so với xe của Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng chất lượng thì tệ hơn quá nhiều. Từ khi xe xăng tung ra thị trường, nó đã để lại những tai tiếng tệ hại và hiện nay xe điện cũng đang bị khách hàng phản ánh tới tấp. Thu tiền đậm của khách hàng mà lại trao cho họ sản phẩm lỗi thì dù cho khách hàng có yêu nước đến đâu cũng khó mà tiếp tục trung thành với thương hiệu này. Ngoài những lỗi kỹ thuật thì chính sách bán hàng của VinFast cũng bộc lộ tử huyệt rất nguy hiểm. Đó là VinFast đã quá coi thường những người tiên phong mua sản phẩm của VinFast. Những người đầu tiên này rất quan trọng vì chính họ đã dám móc tiền ra mua một sản phẩm chưa được ai kiểm chứng cả. Thì có thể thấy rằng họ có cảm tình với VinFast như thế nào. Và họ cũng đối diện với những nguy hiểm về sức khỏe, về tính mạng trên chiếc xe chưa được kiểm nghiệm như thế, nhưng họ vẫn mua. Doanh nghiệp nào cũng cần phải trân trọng những khách hàng như vậy, nhưng VinFast thì ngược lại, ông Vượng đã làm tổn thương đến họ. Đây là hình ảnh VinFast ra mắt trong hào quang nhưng có nguy cơ bị vụt tắt vì quá nhiều tai tiếng. Mới đây, trên mạng đã lan truyền một bài viết có ghi nguồn của nhà báo Đặng Thanh Lưu của đài VTC. Bài viết phản ánh trường hợp một khách hàng là một trong 50 người mua VinFast 8 sớm nhất. Chủ nhân chiếc xe đánh giá xe khá ổn, tuy nhiên khổ chủ lại cảm thấy bị móc túi khoảng gần 100 triệu đồng vì chính sách bán hàng của VinFast. Đáng lẽ phải ưu đãi cho khách hàng tiên phong thì VinFast lại ưu đãi cho người đến sau với phiếu giảm giá cao nhất lên đến 200 triệu đồng. Chế độ ưu đãi này được áp dụng cho khách hàng mua nhà của Vinhomes. Nếu không mua nhà của Vin thì có thể mua phiếu giảm giá này bên ngoài với giá hiện tại khoảng từ 800 đến 120 triệu đồng. Tức là giá xe VinFast 8 mới thì giảm tương đương từ 80 đến 100 triệu đồng. Thực tế, khách mua nhà của Vinhome cũng ít ai đi xe VinFast mà họ thường đi những loại xe sang trọng khác, các thương hiệu lớn trên thế giới. Việc ưu đãi phiếu giảm giá cho khách hàng Vinhome này như cách để giúp những đại gia ở nhà Vinhome kiếm thêm tiền từ việc bán lại cho người có nhu cầu thực sự. Ông Vượng đã móc túi khách hàng tiên phong của VinFast và trao ưu đãi vào tay người không có ý định mua VinFast. Rất bất công. Đây là hình ảnh phàn nàn của khách hàng Đặng Thanh Liêu. VinFast giảm giá là để hút khách hàng tiềm năng, tuy nhiên là như thế là lợi bất cập hại. Khách hàng tiên phong cảm thấy mình bị VinFast lừa cho một vố rất đau. Là người nhiệt tình với VinFast nhưng lại chịu thiệt thòi nhất. VinFast yếu vốn, yếu chất lượng mà giờ đây lại phụ bạc cả khách hàng tiên phong thì xem ra ông Phạm Nhật Vượng đang tự thít cổ mình rồi. Không có gì uất ức bằng